Xin chào các bạn Chúc các bạn có những giây phút thư giãn, vui vẻ Thử thách của mình dành cho các bạn ngày hôm nay là Hãy chứng tỏ bạn là người thông minh Và để chứng tỏ được điều đó Bạn hãy thử sức với câu hỏi trong video này Ok, let's go Chúng ta đang nhìn thấy người đàn ông đang đi chiếc xe máy với tốc độ rất cao thì bỗng nhiên bị một cảnh sát giao thông chặn lại Người đàn ông hỏi cảnh sát giao thông Tại sao lại thổi tôi? Cảnh sát giao thông trả lời Anh cứ vào làm việc đi đã Một cảnh sát giao thông khác đi tới và thông báo Anh đã vi phạm luật giao thông vì chạy quá tốc độ cho phép Người đàn ông nói Được rồi, hôm nay các anh thổi tôi, tôi chỉ phải nộp phạt Và với giọng tức giận Người đàn ông nói tiếp Nếu để tôi thủa các anh Thì các anh chỉ có chết thôi Người đàn ông cười một cách nham hiểm Vậy tại sao người đàn ông lại khẳng định chắc chắn như vậy? Các bạn có 30 giây để tìm ra câu trả lời Câu trả lời của chúng ta là Người đàn ông đó là thợ thổi kèn đám tang